Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đấu thầu online trên hệ, hệ điều hành mới nhất tính đến tháng 1 năm 2022 đó là hệ điều hành Windows 11 thì ở đây chúng ta sẽ đi vào bốn chủ đề chính chủ đề thứ nhất là tôi sẽ chỉ các bạn là uh, đối với hệ điều hành Windows 11 thì chúng ta chưa có trình duyệt web Internet Explorer hay nhiều người gọi tắt là IE đấy và một thứ hai là phần à, chúng ta sẽ sẽ tìm cách để mà kích hoạt cái trình duyệt web internet browser Mục thứ ba là tôi sẽ dẫn các bạn cái cách thiết lập cấu hình trên trình duyệt web internet browser để cho phép chúng ta mở cái ờ, đấu thầu online lên và mục thứ tư là chúng ta sử dụng dự toán G8 để đấu thầu online trên Windows 11 gồm có hai mục mục thứ nhất là tải về tư lượng mời thầu từ website của Bộ Kế Đầu tư mục thứ hai là chúng ta sẽ tải lên cái đơn giá dự thầu trên cái sheet dự thầu của G8 hoặc là chúng ta tải lên đơn giá dự thầu từ một cái file Excel bất kỳ lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. À, và bây giờ tôi đi vào chi tiết. Phần thứ nhất là chúng tôi chỉ các bạn là đối với hệ điều hành Windows 11 thì là chưa có sẵn trình duyệt web Internet Explorer mà chỉ có cái ờ, trình duyệt web là Microsoft Edge được tích hợp sẵn. Đấy. Bây giờ chúng ta nháy phải vào cái biểu tượng là zip PC. Chúng ta chọn menu property. Thì hiện nay máy tính của tôi đang dùng cái phiên bản Windows là Windows 11 Pro version là 21H2 đấy thì à, với cái hệ điều hành này chúng ta chỉ có Microsoft S thôi chứ chưa có cái Internet browser. khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta chỉ thấy là có cái S thôi chưa có cái, cái uh, Internet browser. đấy và bây giờ chúng ta thử mở S ra sau đó thì chúng ta uh, điền cái địa chỉ web là mua sắm công mpi gov vn sau đó chúng ta bấm enter chúng ta chờ một vài giây thì à, chúng ta sẽ thấy là hiện ra một cái giao diện là một cái tòa nhà của bộ kế, kế hoạch và đầu tư ở đây ở đây là cái nơi để mà chúng ta tìm các gói thầu thôi Đấy, chúng ta bấm vào cái hình kính lúp này sau đó thì nó hiện ra các lĩnh vực này chúng ta có thể chọn hàng hóa xây lắp hoặc là phi tư vấn tôi chọn xây lắp chẳng hạn sau đó chúng ta bấm vào cái à, nút tìm kiếm thì ở phía dưới nó hiển thị các cái gói thầu phía dưới hiển thị các cái gói thầu của chúng ta ở đây và chúng ta chọn thế như vậy là đây chỉ là cái nơi để chúng ta tìm kiếm các gói thầu thôi chứ không phải là cái nơi để chúng ta nhập cái bài thầu online Đấy, vì đây là cái ờ, đây là cái trình duyệt web S Microsoft S about Microsoft S đây chứ không phải là Microsoft Internet Explorer Đấy. Phần thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta kích hoạt trình duyệt web Internet Explorer Đấy. <clears throat> thì à, bây giờ chúng ta cứ mở phần mềm dự toán G8 lên <clears throat> rồi thì à, bắt đầu mở lên thì phần mềm chưa có gì cả chúng ta cứ kệ nó sau đó chúng ta vào menu đấu thầu đấu thầu online sau đó chúng ta kích vào cái mục là tải về tư liệu mời thầu từ website của của bộ kế hoạch đầu tư Đấy, chúng ta cứ bấm vào đấy đã thì ờ, khi đó thì là ừ, phần mềm sẽ mở ra cái trang web của bộ ngành đầu tư và lúc này là chúng ta vẫn thấy cái <clears throat> cái cái, cái ờ, tòa nhà của bộ ngành đầu tư và nó mở trên cái trình duyệt web vẫn là S chứ không phải là Microsoft Explorer đây chúng ta xem ạ vẫn là Microsoft S chứ không phải là uh, Microsoft Internet Explorer cho nên là trong hợp này là <clears throat> chúng ta chưa chưa chưa chưa chưa kích hoạt được cái uh, trình duyệt web mà internet explorer bây chúng ta bấm vào tải về tải tải dữ liệu về à, phần mềm hỏi có chắc chắn không như ta chọn yes <clears throat> thì khi đó <clears throat> dự toán G8 sẽ hiện lên một cái cửa sổ hướng dẫn chúng ta là không tìm thấy website đấu thầu online của Bộ Kế hoạch Đầu tư và nó hướng dẫn hướng dẫn cái cách mà để mà kích hoạt cái phần mềm Internet Explorer lên là như này nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 11 hoặc là cao hơn ví dụ Windows 12, 13 sau này có chẳng hạn và chưa kích hoạt trình duyệt web Internet Explorer thì xin hãy làm theo ba bước sau để kích hoạt bước thứ nhất <clears throat> là chúng ta bấm tải về phần mềm IE Unlocker chúng ta có thể bấm vào cái nút à, tải về IE ở đây hoặc là chúng ta sẽ copy cái đường link ở đây chúng ta copy đường link ở đây chúng ta copy ở đây sau đó chúng ta mở trên trình duyệt webs hoặc là một trình duyệt web như là Google Chrome hay Cốc Cốc để chúng ta tải về cũng được Rồi trong trường hợp này <clears throat> thì tôi sẽ kích vào cái mục là cái nút là tải về IE Locker ở phía dưới cùng bên tay trái màn hình <clears throat> thì à, <clears throat> lúc này cái à, trình duyệt web app nó đã mở à, nó tải cho chúng ta cái, cái file IE Locker về rồi Đấy. <clears throat> về bước thứ hai là kích hoạt Internet Explorer thì là gì ạ chúng ta sẽ giải nén cái file này ra bây giờ tôi à, khi các bạn thực hành thì các bạn sẽ đọc tất cả ba bước này cho đầy đủ thế còn ở đây thì tôi hướng dẫn trực tiếp rồi cho nên tôi có thể đóng cái này lại <clears throat> chúng ta vào download chúng ta thấy chúng ta thấy cái file này ra giờ chúng ta mở cái thư mục chứa cái file unlocker e ra chúng ta nháy phải vào cái file unlocker e chúng ta chọn show more option chúng ta chọn extract here Đấy. Thế đối với máy các bạn mà có cái ờ, Winra thì nó hiển thị cái ờ, menu extract here ở đây. Còn nếu các bạn không có Winra thì chúng ta sẽ vào menu Open with, chúng ta chọn là Windows Explorer. Đấy. Sau đó chúng ta nháy phải, chúng ta chọn copy. Sau đó chúng ta ra cái cửa ừ, thư mục download ở bên ngoài, chúng ta nháy phải chúng ta chọn là paste paste vào đây Đấy. <clears throat> sau đó thì chúng ta sẽ nhấy phải vào cái file ianlocker.exe là cái file chúng ta vừa giải nén ra đấy chúng ta sẽ chọn là run as administrator để chúng ta chạy ở chế độ mà um, chế độ uh, admin cao nhất ừ. ở máy tính của các bạn thì thường nó sẽ hỏi là bạn có chạy cái này không chạy cái IAN hay không thì các bạn sẽ chọn Yes nhé sau khi chọn Yes thì là nó cũng sẽ không hiển thị cái gì cả và nó đã thực ra là nó đã kích hoạt xong rồi Đấy. <clears throat> giờ chúng ta đóng cái cửa sổ lại Đấy, chúng ta đóng cửa sổ lại chúng ta đóng cái cửa sổ này lại đây là phần mềm vào 8 nó báo tải về định mức thôi chúng ta kệ nó đấy thế thì bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là cái trình duyệt web Internet Explorer đã có chưa bằng cách là chúng ta bấm phím Windows hoặc là bấm vào cái nút Start này sau đó chúng ta gõ vào đây là Internet Explorer đấy, khi mà chúng ta gõ chữ Inter nó đã ra rồi nó thấy là cái mục đầu tiên là Microsoft Edge là cái chúng ta không cần và chúng ta cần cái internet browser đây chúng ta thấy rồi đúng không ạ thì để cho thuận tiện chúng ta nên nháy phải vào cái biểu tượng cái chữ internet browser đây sau đó chúng ta chọn là uh, pin to task 3 pin to task 3 tức là để đưa nó xuống cái thanh task 3 để lần sau chúng ta sử dụng cho nó tiện đấy rồi bây giờ chúng tôi đã bấm và nó đã xuống dưới này cho chúng ta rồi rồi tiện là chúng ta dùng rồi bây giờ là chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta mở ra đấy bước thứ ba à, mục thứ phần, phần thứ ba là tôi sẽ hướng dẫn à, các bạn cái cách để mà thiết lập cấu hình trên cái trình duyệt web internet browser để cho phép à, thao tác cái đấu thầu online trên cái trình trình trình à, trên trình duyệt web này Đấy. thế thì à, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái à, biểu tượng chữ e tức là trình duyệt web internet browser ở dưới tab 3 <clears throat> sau đó thì chúng ta sẽ nhập vào đây là cái um, chúng ta nhập vào đây là mua sắm công mua sắm công mpi gov vn chúng ta đánh nhé bấm enter enter Đấy. thì à, sau đó chúng ta sẽ vào menu hướng dẫn sử dụng sau đó chúng ta sẽ tải ba cái mục này về mục thứ 1.1 là điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin môi trường máy tính và cài đặt phần mềm bắt buộc Đấy. chúng ta kích vào đây chúng ta chọn save Đấy. thì nó sẽ tải cái file điều kiện môi trường máy tính và phần mềm bắt buộc docx đang download để chúng ta <clears throat> chúng ta kệ nó <clears throat> tiếp theo chúng ta lại kích vào cái mục 1.2 là hướng dẫn cài đặt phần mềm ActiveX và tải về phần mềm ActiveX tại đây chúng ta bấm vào cái chữ tại đây để nó tải về chúng ta <clears throat> đấy xong chúng ta chọn là save as thì xong chúng ta chọn save ở đây Tuy nhiên ở đây thì tôi đã tải trước cái file install msc. À, à, gạch ngang kpi.zip rồi cho nên là tôi không hướng dẫn đây nữa thì các bạn sẽ tải về chúng ta bấm xếp để tải về nhé <clears throat> tiếp theo chúng ta sẽ tải mục 1.3 là hướng dẫn cài đặt phần mềm tải file dụng lớn đây là nó sẽ cài cho chúng ta cái phần Java đấy ạ chúng ta bấm vào đây <clears throat> đấy. nó sẽ hiện ra cái cửa sổ là để chúng ta tải về cái file là hướng dẫn cài đặt file tải file lớn chấm ra chúng ta chọn uh, ờ, s sau đó chúng ta bấm xếp ở đây để, để nó tải về chúng ta Đấy, tuy nhiên ở đây thì tôi cũng đã tải về rồi cho nên là tôi không cần nữa thì các, ở máy các bạn các bạn bấm nút xếp này để nó sẽ tải về chúng ta nhé vì ở đây video nên tôi tải trước để đỡ mất thời gian <clears throat> rồi thế <clears throat> như vậy là bây giờ chúng ta đã có các cái file ở đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ uh, mở cái thư mục download ra để chúng ta xem chúng ta vào đây <clears throat> chúng ta vào mục download thì à, <clears throat> ở đây sẽ có ba cái file chúng ta vừa tải về file thứ nhất là install msc zip và file thứ hai là file hướng dẫn cài đặt tải file file lớn là chúng ta cài Java và file thứ ba là điều kiện môi trường máy tính cài đặt phần mềm bắt buộc .docx thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn từng thứ một <clears throat> đầu tiên là chúng ta sẽ nháy phải vào cái install msc kpi chúng ta nháy phải chúng ta chọn show more chúng ta extract here hoặc là chúng ta giải nén ra đấy thì nó ra hai cái file này bây giờ chúng ta nháy phải từng file một chúng ta chọn run ở chế độ là admin đấy <clears throat> chúng ta chọn install nó báo là chúng ta đã cài xong rồi và chúng ta bấm finish tiếp theo chúng ta lại chọn cái file thứ hai là sg web g2b initialer ấy, chúng ta nhấn phải chúng ta chọn là run as initiator có thể trên máy các bạn sẽ không báo như vậy đâu mà có thể là do máy tôi đặt trước tôi đã cài rồi cho nên nó báo đấy <clears throat> kệ nó thôi <clears throat> tiếp theo chúng ta sẽ giải nén cái uh, hướng dẫn cài đặt file lớn này ra chúng ta chọn show more chúng ta chọn là extract here rồi nó đã ra thêm với chúng ta là cái thư mục là hướng dẫn cài đặt tải tải file lớn chúng ta có cái file là g file này file, file, file chạy này chúng ta sẽ chọn là gì ạ run as administrator chúng ta chờ một vài giây chúng ta bấm nút install Đấy, ở đây thì à, thực ra là tôi đã cài cái Java trước rồi cho nên là các bạn chỉ việc bấm install và ừ, và bấm đánh nick một hai cái là sẽ cài thôi Đấy. <clears throat> tiếp theo chúng ta sẽ chọn là nháy phải vào cái file java exception size bat chúng ta chọn là run ở chế độ admin <clears throat> khi mà chúng ta tất nhìn thấy tất cả những cái mục cái dòng gần cuối là the, the operation complete successfully ấy, tất cả những cái này là là thành công rồi thì có nghĩa là chúng ta đã ok rồi mục cuối cùng là <clears throat> chúng ta sẽ mở cái file 1.1 điều kiện môi trường máy tính và cài đặt phần mềm bắt buộc chúng ta mở ra rồi tôi sẽ phóng to một chút để chúng ta nhìn Đấy. rồi chúng ta sẽ xuống phần là cài đặt môi trường máy tính <clears throat> một năm mã là cài đặt chế độ tương thích Đấy. <clears throat> thì chúng ta mở cái trình duyệt web IE chúng ta ra Đấy. chúng ta chọn menu tool này chúng ta chọn compatibility view setting này đây <clears throat> rồi chúng ta sẽ mở ra này tool này combat compatibility view setting này <clears throat> rồi tiếp theo ở đây <clears throat> thì họ hướng dẫn là nhập cái địa chỉ này vào bây giờ chúng tôi sẽ copy luôn cái địa chỉ này vào copy sau đó tôi sẽ paste vào đây đấy tôi chọn s, rồi so, chọn S và chọn Clone đây S thì nó đã xuống đây cho chúng ta rồi bây giờ tôi sẽ chọn Clone <clears throat> rồi tiếp theo này mục 25 mã là cài đặt hiển thị pop up và chat size <clears throat> rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trang web là mua sắm công mpi gap vn đây thì ở đây chúng ta đã vào rồi <clears throat> tiếp theo chúng ta chọn vào menu tool internet option chúng vào tool internet option Đấy tiếp theo chúng ta vào thẻ security sau đó chắt size và size ba mục liền chúng ta sẽ vào thẻ security chắt size và chúng ta bấm vào cái nút size ở đây Đấy. <clears throat> chúng ta bỏ chọn require server verification Đấy. chúng ta bỏ chọn cái require server verification for all site insist zone chúng ta bỏ đi rồi <clears throat> bước tiếp theo là chúng ta nhập <clears throat> cái trang web này vào chúng ta chọn là copy ở đây chúng ta có sẵn rồi chúng ta paste ở đây <clears throat> rồi sau chúng ta chọn S xong chúng ta bấm nút close chúng ta chọn S thì nó xuống đây rồi sau chúng ta bấm là close <clears throat> rồi tiếp theo là chúng ta vào cái thẻ privacy chúng ta chúng ta bỏ cái tích là turn on pop up blocker đi chúng ta vào thẻ privacy chúng ta bỏ cái turn on pop up blocker đi sau đó chúng ta gì ạ chúng ta bấm ok ok thế như vậy là chúng ta đã <clears throat> đã xong xong cái quá trình để mà cài đặt môi trường máy tính để mà chúng ta sẵn sàng uh, chạy đấu thầu online Đấy. rồi thì <clears throat> bây giờ chúng ta sẽ đóng cái này lại chúng ta đóng cái cửa sổ và quất hướng dẫn lại và bây giờ <clears throat> chúng ta sẽ thử à, chúng ta sẽ thử tìm một cái bài thầu để mà chúng ta xem đã vào được cái đấu thầu online chưa bây giờ tôi sẽ mở trình duyệt web à, trình à, trình duyệt à, Microsoft Edge này ra tôi gõ vào là mua sắm công mpi vn gấp vn <coughs> rồi sau đó thì tôi sẽ bấm vào cái hình kính lúp này để tìm kiếm các cái lĩnh vực thì hiện nay đối với phần mềm dự toán G8 thì G8 hỗ trợ mấy lĩnh vực thứ nhất là hàng hóa thứ hai là xây lắp và thứ ba là phi tư vấn Đấy, thì bây giờ tôi giả sử tôi chọn lĩnh vực xây lắp đi <coughs> Đấy thì ờ, ở đây tôi lấy gói thầu đầu tiên đi gói thầu là ờ, có phần đuôi là 669 là 8 897 tôi nháy phải tôi chọn copy rồi <clears throat> bây giờ tôi sẽ đưa cái gói thầu này vào đây để ờ, chúng ta có thể tìm lấy lại cho nó thuận tiện sau này rồi bây giờ chúng ta sẽ thử thử nghiệm <clears throat> bây giờ chúng ta sẽ nhập vào đây là mua sắm công mpi gap vn sau đó thì chúng ta vào vào bên nhà thầu để chúng ta nhập vào password chúng ta bấm nút đăng nhập chúng ta chọn cái ổ ở đây vì tôi để cái chứng thư số ở ổ đây xác nhận mật khẩu chúng ta chọn cái đơn vị của chúng ta chúng ta nút là xác nhận mật khẩu Để chờ một vài giây sau đó chúng ta bấm vào menu trang chủ tôi chọn là xây lắp sau đó thì tôi sẽ tìm cái à, số thông báo mời thầu mà tôi vừa tìm lúc nãy tôi để ở đây tôi sẽ paste vào đây paste vào cái ô tìm tìm kiếm ở đây sau đó tôi bấm nút tìm kiếm <clears throat> rồi nó ra là cái số 10 thầu phần cuối là 897 ủy ban nhân dân xã An Trường An Tường chúng ta bấm nút tham dự <clears throat> rồi à, nó hỏi là có dùng cái Java không chúng ta chọn run <clears throat> đấy bây giờ chúng ta sẽ bấm là nhập các biểu mẫu dự thầu <coughs> tiếp theo chúng ta chọn là bấm vào cái mẫu số 18 và đây hiện nay là đã hiện ra các cái bài các cái ờ, khối lượng mời thầu có tất cả là 10 trang web Đấy. <coughs> thì <coughs> bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tôi sang phần thứ ờ, ba à, phần ờ, phần tiếp theo là phần sử dụng dự toán G8 để đấu thầu online trên Windows 11 thì ờ, có hai phần là phần tải về tư lượng mời thầu và phần tiếp theo là tải lên đơn giá dự thầu <clears throat> thì ờ, tuy là phần đầu tiên <clears throat> là phần ờ, tải về tư lượng mời thầu chúng ta vào menu đấu thầu này đấu thầu online này chúng ta kích vào là tải về tư lượng mời thầu từ website của bộ kế hoạch đầu tư <clears throat> Đấy. thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái cái khối lượng mời thầu ở đây và bây giờ chúng ta bấm cái nút tải dữ liệu về ở đây bên G8 ở đây Dạ nó vâng, bên đây phần mềm g tám hỏi là chúng ta có chắc chắn tải về không tải về cái tư lượng mời thầu không chúng ta chọn yes và chúng ta chờ một vài vài giây để phần mềm tải về rồi phần mềm đã báo <clears throat> đã tải tải về xong tư lượng mời thầu từ website Đấy, chúng ta bấm ok Đấy. <clears throat> thì à, chúng ta chờ một hai giây nữa để phần mềm nó duyệt lại cái à, <clears throat> cái này Đấy, thì như vậy là <clears throat> ở đây là phần mềm đã tải cho chúng ta đầy đủ ví dụ chúng ta kiểm tra này đào xúc đất bằng máy đào 1,25 mét khối 14,0289 khối à, của 100 khối chúng ta kiểm đây đây không đây là đang mở cái trang cuối trang 10 chúng ta trở về trang 1 để chúng ta nhìn đào xúc đất bằng máy đào 1,25 mét khối đất cấp 1 khối lượng là 14,0289 100 mét khối Đấy. chúng ta kiểm tra ở trang cuối là trang 10 chúng ta cuộn xuống dưới cùng màn hình màn hình đây thì có lắp đặt các Aptomat 13 pha 5 3 pha ở đây với các cường độ 32 ampe rồi là 60 ampe cái cuối cùng là vận chuyển đá răm đấy vận Ờ, cự ly nhỏ hơn 1 km và nhỏ hơn 10 km giờ chúng ta kiểm tra xem có đúng không nó quay sang bên website đây trang 10 thì à, phần cuối là lắp đặt các cái automat Đấy, 32 ampe rồi là đến 60 ampe và hai công tác cuối là vận chuyển đá răm cự ly 1 km và nhỏ hơn 10 km Đấy, thì <clears throat> khối lượng ở đây ví dụ hai cái khối lượng cuối là 80 38,9 à, 9153 hai cái đều khối lượng như nhau chúng ta kiểm tra ở đây Đấy, 38,9153 Đấy. Thế như vậy là phần mềm đã tải cho chúng ta cái tê lực mời thầu về rất là chính xác và trong vòng có khoảng mấy giây là xong thôi Đấy. phần tiếp theo <clears throat> thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta là tải lên cái đơn giá dự thầu từ ờ, cái sheet dự thầu và 8 lên website của bộ đầu tư hoặc là từ một file Excel bất kỳ thế thì <clears throat> thì phần đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn cái cách để mà mà mà <clears throat> mà tải về cái à, à cái, à, cái, cái à, lên cái cái, cái, đơn giá đơn giá dự thầu <clears throat> bây giờ thì để cho nó nhanh thì à, tôi cũng không muốn là <clears throat> nhập nhiều thì à, tôi lấy luôn cái cái, cái cái số tự này để làm đơn giá cho công tác tôi giả thiết rằng là các cái công tác này là ừ, chúng ta có cái giá như thế này tôi paste vào đây <clears throat> đấy tôi có đơn giá như này Đấy. Thế sau đó thì <clears throat> tôi sẽ bấm sang dự thầu chúng ta chờ một vài giây thì à, đây nữa mục đích tôi để cái đơn giá 1, 2 để gì để khi mà nó tính toán ấy, thì nó cũng ra đơn giá như này để chúng ta nhìn lát chúng ta kiểm tra cho nó dễ và tôi cũng đỡ mất thời gian nhập liệu vì mục đích của chúng ta là để mà <clears throat> mà cái con số cuối cùng là 611 12 13 đến 16 18 ở đây chúng ta dễ kiểm tra thôi Đấy. <clears throat> thế bây giờ tôi sẽ áp thử cái đơn giá thầu ở cột à, y này lên trên website của bộ kế hoạch đầu tư chúng ta vào menu đấu thầu đấu thầu online tải đơn giá dự thầu G8 lên website của bộ kế đầu tư chúng ta chọn cái menu đầu <clears throat> bây giờ tôi cho cái này lên để chúng ta nhìn cho trực quan thôi giờ chúng ta bấm là tất nhiên chúng ta có thể để cái này là xuống dưới thanh tab 3 cũng được nhé không ảnh hưởng gì cả nhưng ở đây thì à, video tôi muốn cho trực quan thì tôi cho hiện lên thôi Đấy. <clears throat> bây giờ chúng ta bấm nút là tải dữ liệu lên phần mềm hỏi là có chắc chắn tải lên website của bộ kế hoạch đầu tư không chúng ta chọn yes chúng ta chờ một chút ạ <clears throat> rồi bây giờ bắt đầu nó tải lên ạ chúng ta thấy ạ trang trang 2 trang 3 trang 10 nó sẽ nhảy dần dần đến trang 10 <clears throat> tùy theo tốc độ mạng và tùy theo tốc, ờ, tốc độ máy tính của các bạn thì à, thời gian sẽ lâu hay chậm tuy nhiên thì trên máy các bạn sẽ nhanh hơn đấy hiện nay đã tải mất độ khoảng 19,65 ờ, coi 20 giây là xong 10 trang tuy nhiên ở máy các bạn có thể nhanh hơn có khi chỉ được khoảng 3 4 5 giây là xong thôi <clears throat> bây giờ chúng ta bấm nút đóng thì phần mềm lại hiện ra bây giờ chúng ta kiểm tra xem là mấy cái đơn giá đầu là 1 2 4 5 6 7 8 9 10 này đấy đến mấy cái cuối là chúng ta kiểm tra đấy là bao nhiêu 611 12 13 14 đến 6 18 được chưa bây giờ chúng ta kiểm tra <clears throat> xem rồi nó áp cho chúng ta công tác đầu đơn giá là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vân vân đấy bây giờ chúng ta kiểm tra trang cuối xem là đơn giá nó áp đúng chưa <clears throat> đây trang cuối đây thì uh, 611 612 613 614 15 16 17 18 15 17 18 Đấy. và cái quan trọng là cái tổng cuối cùng tổng cuối cùng đây là 15 918 651 thì đây là bao nhiêu <clears throat> đây chúng ta xem ạ 15 918 652 thì bên này là 651,57 1,7 tức là 2 là làm tròn bằng 2 đúng không ạ như vậy hai bên nó chỉ lệch nhau có 0,03 đồng thôi tức là chưa được một phần <clears throat> mấy quả đồng đấy 652 đuôi 652 và 651,6 cũng thế thôi do làm tròn thôi Đấy, chúng ta yên tâm là nó đã up cho chúng ta đủ đủ tất cả cái đơn giá này và cái, cái quan trọng cuối cùng là cái thành tiền này tổng thành tiền nó bằng nhau 15 918 652 15 918 652 đây hiển thị chúng ta đây hai bên bằng nhau Đấy. như vậy vừa rồi thì à, tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta uh, Đấu thầu online trên hệ điều hành Windows mới nhất tính đến tháng 1 năm 2022 là hệ đầu điều hành Windows 11 thì gồm có 4 phần là chúng ta <clears throat> là chúng ta thấy là trên hệ điều hành Windows 11 nó không có trình duyệt web in, Internet Browser và phần thứ hai là chúng ta sẽ kích hoạt cái trình duyệt web này như thế nào và phần thứ ba là chúng ta thiết lập cấu hình ở trên Internet Browser để mà cho phép chúng ta sử dụng cái chức năng đấu thầu online và thứ tư là chúng ta đã thực hành cái việc là tải về tư lượng ngoài thầu và cũng như up đơn giá thầu lên như thế nào Đấy, <coughs> thầu lên như nào và <coughs> ở đây thì chúng ta còn một cái video nữa để chúng ta có thể xem bằng cách là chúng ta bấm vào uh, chúng ta ở sheet chiết tính hoặc dự thầu chúng ta bấm vào menu trợ giúp uh, chúng ta vào menu là hướng dẫn bằng video hướng dẫn bằng uh, hướng dẫn bảng hiện tại hoặc là chúng ta bấm phím F1 trên bàn phím của chúng ta Đấy. <coughs> thì ở đây có một cái menu nữa là đấu thầu online cái mục, mục chỗ này có một cái menu đấu à, cái mục là đấu thầu online chúng ta bấm vào xem video Đấy, thì à, cái à, video nó sẽ chi tiết hơn chào các bạn Đấy. hôm nay à, thì cái video này là video mà nó sẽ chi tiết hơn so với cả cái video mà tôi đang hướng dẫn các bạn hiện nay bởi vì đây là video cho tổng thể thế còn cái video mà <clears throat> tôi hướng dẫn các bạn hiện nay là dành cho Windows 11 chủ yếu để thiết lập và kích hoạt và thiết lập trên Windows 11 thế nào Đấy. <clears throat> À, một phần cuối cùng tôi hướng dẫn đó là chúng ta up <clears throat> cái bài thờ từ một file Excel bất kỳ à, giả sử rằng bây giờ tôi ờ, xuất cái công trình này sang sang Excel à, sang Excel tôi bấm xuất qua Excel à, tôi để ra mình nền đi <clears throat> tôi chọn là công trình 1.xls save à, để cho nó nhanh thì chúng ta bỏ cái căn chỉnh đi bỏ cái thêm tiện ích macro đi chúng ta bấm chấp nhận <clears throat> chúng ta chờ một vài giây nó đã tạo xuất sang Excel chúng ta xong rồi à, chúng ta mở lên để chúng ta xem thì à, chúng ta cũng có cái sheet dự thầu có đơn giá từ 1 2 3 4 5 6 vân vân trở đi đấy thế bây giờ tôi đóng cái file Excel này lại và để cho khách quan thì tôi cũng đóng cái file G8 hiện nay đang làm lại và tôi mở ra một cái file mới tinh không có gì cả chúng ta thấy file này nó không có bất kỳ một cái gì cả <clears throat> bây giờ tôi sẽ up cái bài thầu này uh, từ file Excel lên website của bên tư để cho nó khách quan thì tôi sẽ sang cái website này tôi sẽ bấm nút F5 để cho nó duyệt lại À, chúng ta chờ một vài giây để cái trình duyệt web nó duyệt lại Đấy. <clears throat> khi nó duyệt lại thì um, cái đơn giá nó sẽ bằng nó sẽ để chống hết đây ví dụ chúng ta xem ạ từ công tác đầu cái cột đơn giá là của số 6 đơn giá dự thầu này nó sẽ để chống hết chúng ta ở đây Đấy, trang số 10 chẳng hạn chúng ta thấy là nó trắng không có gì cả đây cái quan trọng là tổng hợp cuối cùng nó đang bằng không không có gì cả Đấy. Và chúng ta trở về trang đầu <clears throat> bây giờ tôi sẽ sang phần mềm G8 để chúng ta up bài thầu lên chúng ta vào menu đấu thầu đấu thầu online chúng ta vào cái menu, menu thứ hai có biểu tượng chữ Excel ở đây là menu là tải đơn giá dự thầu từ tệp Excel lên website của Bộ Kế đầu tư Đấy. nó hỏi là cái ờ, file Excel là file nào thì tôi chọn chính là cái file vừa rồi file công trình một mà tôi đã xuất ra Excel để cho mình nền trên mình nền desktop chọn open Đấy. Và phần mềm đã hiển thị cái nội dung của file Excel nó gồm các cái sheet công trình giá tháng vân vân ở đây chiết tính dự thầu lưu ý là uh, chúng ta có thể là up lên bài thầu của bộ đầu tư từ một file sale bất kỳ kể cả là file sale mà chúng ta làm bằng tay hay một cái nguồn nào đó tùy các bạn Thì, à, nếu mà một file khác thì chúng ta có thể chọn à, mở tệp Excel khác cũng được nhé Đấy. thế bây giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ chỉ ra cái sheet mà chứa các cái bài thầu của chúng ta là sheet dự thầu đây rồi bước thứ hai là chúng ta chọn cột đơn giá thì ở đây chúng ta là cột y đúng chưa là cột đơn giá rồi bây giờ chúng ta chọn cột đơn giá là cột y <clears throat> tiếp theo từ dòng đến dòng đây là chúng ta bắt đầu từ dòng số 5 chuyện chúng ta gọi là đề số 5 đến dòng thì chúng ta sẽ cuộn cái này xuống dưới cùng chúng ta thấy đến dòng bao nhiêu ạ 484 chúng ta nhập vào đây là 484 là đến dòng sau đó chúng ta bấm nút là tải dữ liệu lên phần mềm hỏi chúng ta có tải không chúng ta chọn yes và chúng ta chờ một vài giây lưu ý là trên máy tính các bạn sẽ nhanh hơn thường là độ khoảng 10 trang này chắc chỉ độ khoảng 3 4 5 giây là cùng thôi trên máy tính của tôi thì nó sẽ hơi chậm hơn một tí cấu hình nó thấp mạng chậm rồi đã tải xong đơn giá dự thầu lên website thời gian tải là 21,3 giây coi như 20 21 giây không có vấn đề gì cả 5 giây hay là 7 giây hay 20 giây thì nói chung là cũng không vấn đề gì bây giờ chúng ta kiểm tra <clears throat> mấy công tác cuối ở đây là từ 6 11 6 12 13 14 15 không có 16 và đến 17 18 luôn đấy và ở phần đầu chúng ta nhìn ạ tôi kiểm tra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy được chưa bây giờ chúng ta đóng lại để chúng ta kiểm tra chúng ta nhìn ở trang đầu thì à, đơn giá công tắc số 1 trở đi 1 2 3 1 2 4 6 7 8 9 10 đấy. <clears throat> trang cuối trang số 10 chúng ta xem thế nào 6 11 6 12 13 14 15 khuyết 6 16 không có đến 17 18 là hết và cái số tiền cũng là 15 tỷ 918 65 651 6652 đấy. Đấy, thì nó giống như cái bài thầu nãy thôi thì nó cũng up lên được cái số liệu như bình thường đấy. như vậy là vừa rồi thì ờ, tôi đã hướng dẫn toàn bộ cái việc mà mà ừ, kích hoạt cái phần mềm mà ờ, cái trình duyệt web Internet Explorer uh, trên phần mềm dự toán G8 và và để uh, và và chúng ta thao tác trên phần mềm dự toán G8 để mà tải về tư liệu mời thầu cũng như là ờ, up cái đơn giá dự thầu từ G8 hoặc là từ file Excel lên trên website của của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đấy. Ở trong quá trình sử dụng thì các bạn có gặp trục trặc gì thì các bạn vào menu trợ giúp tác giả. Các bạn sẽ gọi trong giờ chính các bạn sẽ gọi các số cố định ở đây. Ở ngoài giờ chính các bạn sẽ gọi các số vào đây để công ty sẽ trợ các bạn. Đấy. Thì uh, cái video hướng dẫn của chúng tôi thì uh, hôm nay là xin phép được kết thúc ở đây xin ờ, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và rất mong muốn ờ, hẹn gặp lại các bạn ở một video khác video sau này cảm ơn các bạn